mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn mẹ từ bi xin pha những nỗi u buồn vì đời con gieo rắc biết bao đau thương và tràn lan gai góc cương trên con đường giữ linh hồn và xác con hằng chính trong lòng luôn hơn hở hát khen nữ vương quyết còn sông này nào thờ kính con mẹ khoan nhân và không quyên luyến thu vui

vì đời con gieo rắc biết bao đau thương và tràn lan gai góc vương trên con đường đến giờ chết xin mẹ ngừ đến bên giường khuyên con cho chúng con những ơn ước gì chúng con được hầu sát ngay cạnh mẹ hiền từ nay con đường vì đời con gieo rắc biết